chúng ta biết rằng cái thời buổi này thì là thời mà pháp thì tôi khỏi nói phật tử cũng biết rồi vật chất lên ngút đầu tiện nghi quá đầy đủ tôi dùng chữ quá thôi tức là bây giờ chúng ta hưởng thụ quá nhiều hồi xưa mà muốn kiếm một cái ngọn đèn không phải dễ đếp dầu không à bây giờ đèn đấy ông rực rỡ một nhà có khi xài mấy chục ngọn à, chúng ta có radio có tivi có truyền hình có điện thoại di động điện thoại bàn ôi đủ thứ hết hưởng thụ đủ thứ do đó mà chúng ta không có trở về với mình chúng ta có phóng ngoại rồi những cái diễn biến ở trong con người mình như thế nào <laughs> mình chả hay biết gì hết thì cái không ai biết đó đạo Phật kêu là vô minh vô minh thành ra thời buổi bây giờ bên ấn độ đã chia ra làm ba cõi cõi dung bên hạng nặng đó tức là địa ngục nga quỷ súc sanh atula bốn cõi này chưa có tư tưởng chưa có sự phân biệt chút nữa chúng ta đi sâu vào cái cõi đó trong con người của mình trong con người của mình nó sống chịu chết trong đó nó không có biết cải sửa rồi khi biết rồi nó cải sửa thì qua cõi người và trời dục giới tức là giữ ba giới ăn chay 6 ngày giữ năm giới ăn chay 10 ngày và bắt đầu tu tập thiền định nếu không có giới là không thể niệm phật cho nhất niệm được mà giới càng nhiều thì nhất niệm càng mạnh mà nhất niệm càng mạnh thì trí huệ càng sáng suốt mà sáng suốt thì đâu có dạy gì mà chọn cái cõi xấu mà sanh vào đó còn nếu giữ giới ít hoặc không giữ giới thì con người ngu si ngu si giàu muốn có lựa cảnh giới tốt đã giới cái ngu rồi thì chung vào cái cảnh giới ngu si tối om thôi thành ra mình được có trách trời phật nếu có trách là trách mình mà trách cái gì của mình là cái giới luật của mình thành ra giữ giới rất là khó thành ra phật tử đến với tôi thăm tôi là tôi không cho hỏi chuyện đời không cho hỏi gì hết cái đầu tiên tôi hỏi là có giữ giới không có ăn chay 10 ngày không có thọ trì năm giới không đối với tôi đó thì nên nếu mà thăm tôi thì phải thuộc mấy cái đó còn không là đừng có thăm mà nếu không ăn chay không giữ giới thì tôi đuổi đi tôi không có tiếp còn nếu mà con biết rồi bây giờ con bắt đầu ăn chay giữ giới con kỳ này tới con sẽ thư y tam bảo thì tôi sẽ nói chuyện tôi sẽ nói chuyện với những người chịu tu thời buổi này không thể năn nỉ nữa không thể khuyến dụ gì được hết á một là tu hai là xa đọa vì cái thời nó gấp rồi nó xuống dốc quá nặng thì dĩ nhiên là có quả báo nó phải nặng rồi cái đó nó phải vậy thôi chứ không thể nào khác được hết cái nhân ác thì có quả ác mà cái quả nó tới rồi thì trời trời cũng không cõi nắng thì bây giờ không có năng nỉ không có gì một là chúng ta tu hai là chúng ta không tu hồi xưa tôi còn dễ thọ năm giới có thể ăn 4 ngày rồi tiếng 6 rồi 8 rồi 10 bây giờ không có 10 ngày không ăn được thì thôi thì thôi đừng thọ nữa nó không còn chần chờ như hồi xưa nữa <laughs> hồi xưa thì chúng ta còn chờ đợi được thì năm nay đó thì đài ơi thế giới nó loan tin đó là sẽ có tận thế nghĩa là có một trận bão trận lục đó, một trận nổi lên sấm sét thì hiện tượng báo giờ quý vị thấy rồi đó nào là mưa nào là bão táp nào là đủ thứ chuyện hết sóng thần thì chúng ta thấy là ghê rợn thì nói 21 tháng 12 đó thì nhất định không phải là như vậy mà có thể tới trước mà có thể đúng mà có thể sao mà có thể qua không ai quyết định được hết cái quyết định đó là ở đâu chúng ta nói ở ông trời ông trời nào quyết định ở phật phật nào quyết định mấy cái vụ đó chúng ta quên rằng chính chúng ta quyết định chúng ta là ai là quả địa cầu này 6 tỷ thì 6 tỷ người quyết định cái đó thành ra chúng ta có nhìn thế giới bây giờ mà nếu không tu thì nó phải đến mà nếu làm ác nữa thì nó đến trước còn nếu mà làm thiện thì có thể chậm cải sửa lại còn 6 người 6 tỷ người mà thật sự cải thiện tôi bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra hết không? thì chúng ta thấy năm 2000 đúng rồi là tận thế trong sấm giảng trong nhất là thiên chúa thì nói là tận thế rồi nhưng mà hai ngàn qua không có thì chúng ta tưởng là không có đừng có nghĩ như vậy là do mỗi người thọ giới rồi lo ăn chay tu rồi chuyển nghiệp thì cái đạo Phật kêu chuyển nghiệp thì nhiều người nói chuyển là năm 2005 mà năm mà cũng không có rồi chuyển là 2010 cũng không có giờ tới 2012 thì quyết định cái đó là ở cái 6 tỷ người này mà chúng ta là một trong sáu tỷ thì chúng ta làm sao mà giúp đỡ cái cộng đồng cái cộng nghiệp này chuyển được mà nếu mà 6 tỷ người mà có mới một vài triệu người mà tu thì nó phải đến thôi và có thể đến trước nữa còn 6 tỷ mà 3 tỷ người thì có thể chần chờ kéo dài chút còn 6 tỷ người mà hơn 4 5 tỷ mà biết tu thì có thể nó qua còn 6 tỷ người mà cả 6 tỷ người tu hết thì bảo đảm <laughs> không có gì hết mưa thuận gió hòa mà làm sao có cái đó sư có đó là cái tưởng tượng thì tôi không nói được thì theo cái nghiệp của chúng sanh nếu mà ông có phật ra đời thì nó được thôi còn không thì mấy ông tổng thống mấy ông vua phải làm gương thì dân nó phải theo hết là không bắt buộc không có được nếu mà ở trên mà mình hư thì ở dưới hư hết chẳng hạn như vấn đề tham nhũng bây giờ tràn lan nhất là trung quốc và việt nam do đâu do mấy ông bự không nó trên mà tham nhũng rồi dưới làm sao nó phải bắt trước bây giờ nghèo đói có người thì giàu giàu kích xù của người nghèo thì thật là nghèo nghèo cho nên tham nhũng nói vậy là không đúng <laughs> có người ta nghèo người ta vẫn sạch có người nghèo mà người ta vẫn ta là trong sạch ta chịu chết cho người ta không bây giờ mà nhơ bẩn được chúng ta coi gương mấy người xưa coi có nhiều người rất tả tơi vậy đó, nhưng mà vẫn chịu cảnh nghèo chứ không bao giờ mà làm cái gì đê tiện còn bây giờ khá khá thì cũng tham nhũng giàu có cũng tham nhũng bây giờ chúng ta thấy có người giàu giàu hơn xưa kết sụt còn số nghèo bây giờ đông hơn xưa nữa thì tất nhiên là nó phải nổi loạn thôi mà chính cái tư tưởng nữa nó chống lại ra thành là mưa không thuận gió không hòa hãy con người mà bất hòa thì võ trụ bất hòa con người với thế giới này là một chứ không phải là hai thành ra chúng ta nhìn cái võ trụ mà sôi động thì chúng ta biết cái con người bây giờ sao sao động quý vị bây giờ ra tôi thấy không có giống hồi xưa đâu người nào nấy thì thờ ơ không? nửa người nửa ngộm nửa đời ơi người không ra người người nào cũng bệnh muốn chết luôn mà đồ thì độc đồ thì quá học quá chất mà có ai mà mà giữ được đâu vẫn ăn à con người bây giờ kêu là sống liều mạng sống liều mạng nhưng mà kỳ rồi mà dịch cúm gà cúm gì đó thì báo nó đang nó báo tuổi trẻ nó đang thì phóng viên lại thấy ở chợ lớn nhốt hết vẫn ăn gà vịt nhốt hết có khi đem gà đó là tiêu chôn sống cả mấy triệu con thì nó bán ra rẻ thì ăn hỏi mấy ông không nghe gì sao nó nghe chứ mà sao lại dám ăn trời kêu ai nấy dạ trả lời như vậy là quê thôi thì chúng ta sống tới đâu chết tới đâu hay tới đó thôi giờ chúng ta trở lại nói bài cũng không hết à, trở lại nơi mình mà bây giờ nếu một mình con thì con làm sao cứu thế giới sư đúng một mình mình không thể chuyển 6 tỷ người được Dầu có 2 tỷ cũng không thể chuyển 6 tỷ nữa Ít nhất cũng 4-5 tỷ Số nhiều thì mới có thể chuyển cái nghiệp lớn được Lần này cái số tu quá ít thì phải chịu thôi Nhưng chúng ta nên nhớ trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp cái nghiệp chung có cái nghiệp riêng trong đó chúng ta để ý bây giờ chúng ta biết một gia đình đó một cái chiếc xe đó giờ gia đình đó mà lỡ như hồi xưa đó máy bay nó bỏ bom trong gia đình thì đâu phải là chết hết có một hai người chết một hai người bị thương nặng một hai người gãy tay gãy chân một hai người lanh lắng dưới tường không có tì vết gì hết một cái xe mà xuống dưới sông rồi vớt lên đâu phải chết hết người chết liền tại chỗ người gãy tay gãy chân có người không hề hấn gì hết